Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021, tức ngày 6 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Mùi hôm nay là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. 1. Tử vi tuổi Tý theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay cục diện tương hại khiến cho ngày thứ bảy này của tuổi Tý trở nên u tối khi mà con giáp này chẳng hề cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình như trước. Người tuổi Tý cảm thấy lo lắng, sợ rằng tình cảm giữa hai người đã phai phôi. Có thể bạn đang lo lắng thay quá nhưng thực sự thì biểu hiện của đối phương thời gian này thực sự khác lạ và cần phải để tâm. Hãy thử nói chuyện trực tiếp với người ấy xem bạn nhé. Thiên ấn xuất hiện, có lẽ hôm nay bản mệnh nên tập trung vào công việc là hơn, những ý tưởng sáng tạo mới sẽ giúp bạn làm tốt hơn việc của mình, giải quyết được những khúc mắc không đáng có. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi sửu Người tuổi sửu đôi khi khó tránh khỏi nóng nảy, bốc đồng, làm cho những người xung quanh mình cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cục diện tương xung khiến con giáp này khó kiểm soát được cảm xúc của mình, Người ấy có thể có cái nhìn khác về bạn trong thời điểm này, khi mà những chú trâu không có nhiều cơ hội để được nghỉ ngơi thư giãn thì bạn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, kể cả khi đối phương chẳng hề có lỗi. Thiên tài nhập mệnh, công việc đã bận rộn lại còn thêm ngày tay trái, nhưng dù gì thì bạn vẫn chẳng thể bỏ được bởi cờ đến tay ai người ấy phất, cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt ai nữa chối từ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, trong ngày thứ bảy này kiếp tài xuất hiện đang đe dọa túi tiền của người tuổi dần. Con giáp này cần phải biết cách cân đối chi tiêu của mình, thời điểm này nguồn thu của bạn không có nhiều đâu, đừng nên phung phí. Có bạn cho rằng sống là phải hưởng thụ nhưng sự thực thì nếu bạn không biết tích lũy, tiết kiệm cho tương lai, e rằng bạn hưởng thụ hôm nay nhưng ngày mai sẽ phải chịu cảnh khốn khó. Con người ta thường quen với sự sung sướng chứ mấy ai quen với việc đói khổ thổ khắc mộc, tình cảm gia đình cũng có thể chịu dạn nứt khi đôi bên không thể thống nhất với nhau về mặt tài chính, bạn đừng nghĩ rằng đối phương khó khăn với mình, hãy tự xem lại bản thân mình nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Bói tử vi online phương Đông 12 con giáp nói rằng trong thứ bảy này mão mùi bán hợp, người tuổi mão trong ngày hôm nay sẽ nhận được lời tỏ tình từ người thầm thương trộm nhớ mình đã lâu. Bạn có thể cũng sẽ bất ngờ vì trước giờ chưa hề nhận ra được tình cảm của đối phương hạnh phúc gia đình càng ngày càng bền chặt khi các thành viên biết chung tay để gây dựng tổ ấm. Các bạn dành thời gian dành để chia sẻ, tâm sự nhiều hơn, nhờ thế mà biết thông cảm cho nhau, tránh những hiểu lầm không đáng có. Tỷ kiên nhập mệnh, có thể người tuổi mão sẽ mắc sai lầm trong công việc vì cố chấp không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi hành động, chứ nên đơn thương độc mã. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Hôm nay người tuổi thìn đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế của mình, bù lại thì nếu thành công, tài vận của bạn sẽ tăng tiến nhanh chóng bất ngờ. Chính tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi thìn cần phải tập trung vào công việc chính của mình. Hôm nay nếu làm tốt nhiệm vụ được giao thì bạn sẽ có khoản thu nhập khá khá, không cần phải quá lo lắng về tài chính nữa. Thổ khí vượng lại là dấu hiệu cảnh báo người tuổi thìn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Bạn đừng quên rằng sức khỏe là vốn quý nhất, khi không có sức khỏe thì khó mà có thể làm được việc gì, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Tuất, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày hôm nay tuổi Tỵ được tam hội quý nhân che chở, có thể sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Con giáp này không cần phải mất nhiều thời gian cũng có thể biết được đâu là người mình vẫn luôn tìm kiếm. Sức mạnh của tình yêu vô cùng to lớn. Có thể trước đó bạn vẫn nghĩ rằng mình chẳng thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ nhưng khi người ấy đến, bạn hiểu rằng mình nên để quá khứ ngủ yên và sống cho hiện tại. Thương quan nhập mệnh khiến cho tinh thần làm việc của người tuổi tỵ có phần xa sút. Bản mệnh thiếu đi sự nhiệt tình, chủ động mà chỉ ngồi yên một chỗ chờ đợi được nói làm việc này việc kia mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Ngọ mùi nhị hợp, người tuổi ngọ hãy thoải mái thể hiện tình cảm của mình đi nhé. Có gì phải ngần ngại khi bày tỏ tình cảm với người mình yêu cơ chứ? Bạn đang hạnh phúc hơn nhiều người khi có một nơi gửi gắm tình cảm đó thực thần lại thắp sáng lên niềm hy vọng cho bản mệnh khi mà cơ may tài lộc ùn ùn tới. Người làm kinh doanh cần giữ cho mình cái đầu lạnh để tỉnh táo trước mọi tình huống phát sinh, không làm lỡ dở thời cơ. Trong ngày thứ bảy cuối tuần này hãy mạnh mẽ và quyết đoán hơn, dám nghĩ dám làm, có như thế thì bạn mới có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này mà không phải hy sinh quá nhiều thứ đáng quý, những thứ mà bạn chẳng muốn mất đi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, mão, 8. Tử vi tuổi mùi Bước sang thứ bảy này, tử vi 2021 cho thấy người tuổi mùi dễ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi mà thiên tài xuất hiện, dẫn lối chỉ đường cho con giáp này tìm được phương hướng, mục tiêu đúng đắn. May mắn ở bên nên nghề tay trái cũng giúp cho người tuổi mùi thu được số tiền khá lớn chứ chẳng cần phải phụ thuộc hết vào công việc chính. Bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có được cơ hội trong tay. Thổ khí vượng nhắc nhở người tuổi mùi đừng để mình quá mệt mỏi, làm hai việc cùng một lúc có thể khiến cho bạn kiệt sức nếu không nghỉ ngơi, thư giãn phù hợp. Đừng ham công tiếc việc mà đổ bệnh đó. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, mão. 9. Tử vi tuổi thân. Người tuổi thân được chính quan nâng đỡ nên công việc trong ngày nhờ thế mà được giảm bớt sức ép. Toàn những việc là sở trường nên bản mệnh nhanh chóng hoàn thành. Bản mệnh hãy cố gắng để phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất. Bạn có thể gây được ấn tượng tốt với cấp trên trong thời điểm này và đó là một điều vô cùng đáng quý, tăng khả năng thăng tiến trong tương lai. Thổ dưỡng kim, chuyện tình cảm lứa đôi có những dấu hiệu tăng nhiệt. Bỏ qua mâu thuẫn, tháo gỡ hiểu lầm, bạn và người ấy dần hiểu ra tình cảm của mình dành cho đối phương, học cách thông cảm và bao dung cho nhau. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu. Tuổi dậu thiên quan xuất hiện sẽ làm đảo lộn cuộc sống của tuổi dậu ít nhiều, những kẻ tiểu nhân tìm đủ mọi cách để phá hoại công việc mà bạn đang làm, răng ra mọi cạm bẫy để khiến bạn sụp đổ. Dường như lòng ganh tị với thành quả mà bản mệnh đạt được quá lớn nên những kẻ tiểu nhân khó mà dễ dàng buông tha cho bản mệnh. Những chú gà cần phải cẩn trọng hơn, tránh để mắc sai sót không đáng có. Ngũ hành tương sinh sẽ là điểm tựa cho người tuổi dậu khi mà tình yêu nâng bước, an ủi bạn mỗi khi bạn thấy nản lòng. Bản mệnh cần mạnh mẽ hơn nữa, đừng vội bỏ cuộc mà khiến cho người ấy thất vọng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tỵ, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Hôm nay mùi tuất tương phá, cục diện này cảnh báo về nguy cơ dạn nứt tình cảm gia đình của tuổi tuất. Có thể bạn đang đặt cái tôi của mình lên quá cao, cao hơn cả tình cảm ruột thịt nên mới vậy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, hãy học cách bao dung, tha thứ cho người mình yêu thương. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, bởi đâu ai trong chúng ta là người hoàn hảo, bạn hãy nhắc mình như vậy mỗi ngày nhé chính tài ở bên, vì thế thu nhập của bản mệnh trong ngày khá ổn định vững vàng và giúp cho con giáp này có thể yên tâm làm những việc mình muốn, không cần phải quá căng thẳng lo toan về tiền bạc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Người tuổi hợi hãy nắm bắt hạnh phúc khi nó đến với mình nhé bạn đang được tam hợp quý nhân chỉ lối, xe duyên, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này cũng chính là lỡ mất hạnh phúc đó các cặp vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng cho mối quan hệ của mình. Bạn không còn thấy quá mức bức xúc vì những lỗi nhỏ của đối phương nữa mà học cách chấp nhận, bao dung cho những thiếu sót đó. Chính ấn nâng bước thăng tiến của tuổi hợi nhanh chóng. Con giáp này phát huy được năng lực của mình, giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của cấp trên sau bao thử thách và nhiệm vụ khó nhằn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, sửu, tí,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 Thank you. Thank you.